Phật dạy cắt giảm tài sản của cha mẹ là sẽ bị quả báo nghèo khổ ít tài sản đây này cắt giảm tức là về bòn rút bớt xén tiền bạc tài sản của cha mẹ à, bạn nào mắc cái tội này thì hôm nay nghe cái nhân này rồi phải dừng ngay bòn rút bớt xén tài sản của cha mẹ nha à, ở đây thầy nói vui nhất là mấy cô bạn gái mà lấy chồng rồi nghe không? là chuyên hay về bòn của bố mẹ lắm gọi là con gái cái bòn mà nghe không? về rút ruột của bố mẹ hết cái này cái kia con gái thì khéo nói mẹ thì thường quý con gái nhiều đúng không ừ. về đấy ôi mẹ ơi à, bố ơi cái xe máy bây giờ bố già rồi bố đi nguy hiểm lắm thôi cho con đúng cái tivi bây giờ bố mẹ già rồi ngủ đi chứ xem làm gì cho con đấy tay tê tỉa thế thôi đấy gọi là bòn đấy bòn của cha của mẹ đấy đấy nhá cái đấy là cái nhân để nghèo đấy cứ chịu khó bòn của bố mẹ kiểu ấy á, là sẽ nghèo đấy không giàu được đâu đáng nhẽ các bạn ấy phải nghĩ cách mình làm được cái gì đấy mình mang về mình biếu cha biếu mẹ thì sẽ là cái nhân để sau này mình giàu chứ còn bây giờ cứ nghĩ về để bòn của cha mẹ thì sẽ nghèo nói là các bạn gái nhưng các bạn trai mà mắc cái tội đấy cũng sẽ nghèo và vâng. bòn rút tiền của bố mẹ để đánh đề rồi đánh bạc và vâng. rồi trích hút ấy, thì suốt kiếp là nghèo thôi không khá được đâu cho nên thầy thì đúng là thầy thấy từ bé đến giờ thầy nghĩ cách gì đấy làm cái gì đều nghĩ đến để bố mẹ không bị thiếu thốn lúc thầy là sinh viên đại học mà thầy đã biết đi làm để đỡ tiền cho bố mẹ rồi Ừ. Đến lúc ý thầy đã tự đi làm để kiếm tiền nữa là sinh viên thôi để đỡ tiền cho bố mẹ, không muốn bỏ rút, không muốn lấy của bố mẹ. Đó, nghĩ như thế. Đấy. Anh em phải nhớ nhé, cái này là cái, cái nhân rất là lạ đấy nhá. Cái nhân này chúng ta bây giờ mới được nghe đấy. Ngày xưa ta cứ tưởng bòn rút được của bố mẹ là mình sẽ khá lên. Ai dè bòn rút được của bố mẹ bao nhiêu mình lại nghèo đi. Đó. Còn ai thầy nghĩ rằng chăm chỉ mà mang về cho bố mẹ, phải wow. không? mình nhịn ăn bớt tiêu để biếu bố biếu mẹ cái đấy lại là nhân để sau này mình giàu đấy